lấy vỡ bấy được một đôi đây thì giờ lại có thêm một đôi nhà còn lại yếm nhạt hơn cũng không nhạt hơn là bao nhiêu nhưng mà bộ khác hơn con kia nhiều này cách mình treo lồng cũng khác luôn rồi này 对，牛。 con này bộ khác hơn con kia nhiều màu con kia cao và đầy hơn đây, cách mình treo lồng cũng khác nhá ở một cây mà bấy được cả hai con lần này là mình mở hai hai cánh đục lên rồi nhá vừa bấy được một đôi thì đôi này lại về lông quay à ui rồi mẹ kiếp gió ơi là gió có vẻ không sập được anh em ạ cành này vừa hạ được một con mà con này lại về chiếm luôn vẫn lại đậu cành này này mấy con kia cũng cũng đậu cành này xong nhảy sang chết gió quá lấy bấy một con này cũng siêu lì luôn đánh bao nhiêu lâu mới vào với cả nó chơi đẹp lắm yếm cũng đậm giờ tiếp tục con thứ hai tại cành này vừa bấy được con kia là con này về luôn chuẩn bị xong này ok nha anh em đã về đội nha em thứ hai uh, trong ngày hôm nay tại một cành hùng ơi hùng ơi đang ra ám hiệu cho hàng em đây con đầu tiên này yếm đậm đầu lắc với cả nó đánh bao nhiêu lâu mới sập rất là hay con này hay hơn con vừa rồi nhiều bao nhiêu máy tụ tập hết đây ok nha anh em clip của Hoàng Văn Quảng Sơn nha